tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc quần nhau với giặc áo con rách thêm nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm và áo tấm áo ấy bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo đời mẹ nghèo trong áo rách áo rách nên thương các con ra đi đã mấy chiến trường mang theo cả tình